dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật. Bếp hiệu là Rinnai. đen của bếp là 62 và HT. Mã số của bếp là 002996. Ở đây là nội thất bên trong của bếp. tiếp còn đẹp ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn 2 buổi thì một bình ga giá 320 thì các bạn sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp thì à, an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh gò gỉ đây mâm nướng bằng dây nóc dễ bằng dây nóc có lò nướng tiện lợi dễ dàng sử dụng khi vệ sinh mỗi lên là sử dụng không mất thời gian công sức đốt lửa than nướng được mọi loại thứ các bạn chỉ cắt à, mỏng ra từ 2 cm là các bạn nướng bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại thực hiện à, chức năng khóa ra khi gió thổi tắt lửa sẽ mở cả ba bếp nấu vào một nướng lên bếp này nướng hai tầng lửa nha các bạn rồi tôi sẽ bắt lửa nhỏ lại để thực hiện khóa ga khi gió lỗi thổi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ tự động khóa ga khi gió thổi tắt lửa đây các bạn vừa nghe nó đã khóa à, ga rồi đó đây cả ba bếp đều khóa ga công tắc vẫn còn mở bây giờ tôi sẽ thực hiện là khóa ra cái nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế cho hai cái à, đáy nồi khóa ra mà nước cạn nồi là nhờ cái cảm biến này nha các bạn ở nhà các bạn xài thì dùng cái đáy nồi à, dày thì bếp nhiệt độ bếp sẽ à, tăng lên nhiệt độ từ 250 đến 300 bếp sẽ phá ra còn các bạn mà sử dụng nồi mỏng á, thì nhiệt độ nó hãm lợi thì không bao giờ các bạn thử cái buổi không giờ nó phá ra được ở có một số nơi thì họ giới thiệu đây là phá ra khi nước chào thật sự thì cái cảm ờ, cảm biến mà phá khóa ga hay nước chào này là nó cao hơn cái mặt bếp từ 2 mét lận nếu mà có nó chào ra thì chào cái mặt bếp là thôi nó không thể nào mà làm ờ, ờ, mà uh, để làm tắt lửa được quảng cáo như vậy là sai bếp thì đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích là để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con thỏ con ó dùng chỉ được 15 ngày pin Panasonic hay Toshiba thì dùng chỉ được 30 ngày thì các bạn pin nó các bạn nên tránh ra shop thì có tặng kèm à, sử dụng pin sạc đây pin sạc có shop tặng kèm đây và bán các bạn chỉ móc vô cái lò lò xo như vậy ha. pin sạc thì à, các bạn có lần sạc thì sử dụng được à, từ 3 đến 4 tháng độ bền của pin thì từ 2 đến 3 năm giúp à, quý khách không có tốn chi phí để mua pin nữa thì các bạn à, chốt cộng thì các bạn dây ra ngoài còn chốt trừ các bạn quay vô trong còn miếng cái lò lò xo này thì chạm những cái cái cái đầu à, cái sắt trong này nè đó đi theo cục pin là có à, cộng dây dài cộng dây sạc pin 3 mét tay bếp bên trái của tôi đã ờ, phá ra cả hai bếp đều phá ra công tắc vẫn còn mở ta sẽ biên đúc như vậy cộng thì quay ra ngoài bên đầy thì nhiệt lửa đánh mạnh như vậy liên tục như vậy còn mà bên yếu thì nhiệt lửa đánh yếu rồi các bạn mà xài thì à, đây tôi có làm cái đầu trời đầu nó cộng xây sạc đó các bạn sạc đầy thì pin chuyển qua màu xanh ha còn pin hết thì nó màu đỏ các bạn sạc mỗi lần sạc thì 18 tiếng bạn vừa xài vừa sạc cũng được thì uh, nếu bằng đêm mình không có nấu thì mình sạc bằng đêm nó tiện lợi hơn nó giữ cho cái bếp uh, tốt hơn bên shop có bán thêm ờ, cục ờ, hẹn giờ này hẹn giờ từ 1 đến ờ, đến 60 không lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết kiệm tiền và đảm bảo an toàn cháy nổ này các bạn sử dụng khi tiện lợi hơn khi nấu nướng nè bạn không phải canh chừng như các bạn biết những cái thức ăn đó mình nấu khoảng nửa tiếng nữa hay hai mươi phút mình nó chín đó các bạn canh thì tôi bấm từ 1 đến 60 ha đặc biệt cái dòng bếp à, bên shop à, rẻ hơn phía mãi thì có à, phân phối có chế độ gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa bếp những ở nơi khác bán á, không có chức năng gan chiên này shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu mình sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa khắp cả nước các cửa hàng bếp ga các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa ở Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý. Bên shop thì có bán thêm cái quanh ga hiệu uh, Nasolit 345 m này mang công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại ờ, khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam các bạn mà có xem trên YouTube hay trên TV á có thể đọc từ remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi các bạn nhớ đăng ký nút subscribe bên dưới để đón thêm những video thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem à, buổi uh, live video thử bếp cho khách xem đã kết thúc chào các bạn Ooh.